about Bye. Bye. tim giờ chẳng ngắn tên nhau anh đã không cần em bên cạnh về sau ngày con ấm yêu đang bên nhau chẳng bao giờ ngờ sẽ có hôm nay nhìn giây phút anh quay lưng đi thật sự buồn lắm trời avanzar. sống hãy cho tình yêu hiểu ra để rồi thêm một lần nữa yêu sẽ mãi luôn yêu anh mong bên anh quan tâm anh mỗi ngày vì em không muốn mất anh lần nữa hãy luôn nghe lòng em bởi vì khi xa Thank you. 君子。 không có ai ai mọi chuyện sẽ 등성 빛년 꾀지르다